chào mọi người, hôm nay mình đang có một chỗ Phát chắc chắn là ai cũng muốn biết Xong rồi, giờ mọi người cùng đi chơi với mình nha Giờ mình đang ở con hổ nha Đây Đây là bên cho mọi người Mình đang lên Đấy là bên Mặc dù mình lớn rồi nhưng mình, chỉ muốn quay cho mọi người biết là mình đang được Ồ ờ, không, đang bập đang bập bên đó mọi người ở đây, đây là một cái thích đu nha mọi người Hello mọi người nghe là bọc bên nè mọi người yeah. Mọi người, đây là cái cầu trượt nha Có hai là cầu trượt còn trường màu vàng uống ngoan và dạ, còn trường màu xanh không uống quanh nha mọi người bây giờ mình sẽ tụt xuống yeah dạ! Ui. cái này có thể là dành cho hai người bây giờ mình sẽ leo lên đây anh thấy đến trường màu vàng yeah ui yeah ui <laughs> ba con có hải cẩu nè mọi người <laughs> nè mọi người chỗ này là chỗ leo nha mọi người mình leo được thôi bạn không leo được thì đừng có leo nha yeah yeah yeah đó mình lên được đỉnh rồi chỗ này có một cái khuôn mặt ừ, hình tròn good hair đây là cái ngõ nha mọi người mình có thể nhìn đến đây <laughs> mình sẽ tuột xuống lần nữa nha mình sẽ tuột bên đây <laughs> mình sẽ tuột nha <laughs> mình tuột cái này cái cái cho nên là nó đau vậy đó mọi người đây là cái bập bên cho con nít mình là người lớn rồi mình lớn hơn con mình lớn hơn trẻ con rồi cho nên là mình Thôi mình không cần phạt bên nhưng mà mình rất thích phạt bên này cho nên mình sẽ phạt bên Mình có hai dựa Hai bên kia không có dựa được nha mọi người là không có cái đế gì đó Còn đây có hai đế được <laughs> Yeah Yeah Yeah Hồi đây là cái ghi đá nha cái ghi đá bên kia nó kìa À ngoại sơn á thì á Người ta còn trồng rất là nhiều cây luôn nha Hãy à, thưa mọi người à, một cái một cái hộp đây là mấy cái cột nha sân chơi kế bên hồ bơi nha mọi người mình có thể leo lên mình có thể leo được đầu nhưng mà leo lên nó khó lắm nha mọi người bạn nào biết leo thì leo còn không biết leo thì tập leo nha mọi người đây mình có thể leo xuống bạn nào không biết leo xuống thì đừng cứ leo nha sẽ bị té yeah đây là chiếc dép của mình bên đây đây là một cái ghế rồi người đây là một cái cột mấy ba các giờ dạ, quay tới đây rồi mấy ba các bạn nha